chào các bác nhá chào mừng các bác đến với kênh ờ, youtube của shop tân ánh ngọc ánh nhá à, liên lạc với shop là các bác liên lạc với shop theo các số điện thoại này nhá cần tư vấn hỗ trợ mua hàng bảo hành đổi trả nhá các đầu số này các bác lưu ý cái ờ, đỏ này là đầu số của vina ba số xanh này đầu số của viettel số xanh dưới đầu số của mobi thì các bác ở cái mạng nào các bác gọi vào mạng đấy cho nó tiết kiệm chi phí nhá và shop phải có nhiều số điện thoại để phục vụ các bác được tốt hơn các bác gọi vào số này mà máy bận thì các bác vui lòng gọi sang số khác nhé à, ờ, chúc các bác một buổi tối ờ, vui vẻ với người thân nhé. hôm nay ờ, giới thiệu với các bác một cái lô hàng mới về chuẩn bị đồ về phụ kiện gà phụ kiện mấy gà nhé. chuẩn bị sắp vào mùa gà rồi nha các bác nhá chuẩn bị bước sang mùa gà 2018 này này nha shop đang chuẩn bị lô hàng mới các phụ kiện về ở bẫy gà cho anh em nhá là giới thiệu của các bác này à, rất là nhiều đây tôi vừa mới trở về đây nha hôm nay xem có cái gì nào Ờ, túi gà mồi các bác nhá túi gà mồi này Đây, mỗi cái này chắc là một chục quá túi gà mồi à, với hai màu cơ bản nhé các bác nhé đó là màu à, lá cây khô và màu rèn di nhé đây đây các bác nhé màu này ấy, là màu lá cây khô này đây, màu lá cây khô các bác nhá màu thịt cây khô này thế đây là cái túi này tôi nhập từ xưởng về thì nó chưa có theo cái cọc nhé thế còn ờ, khi mà gửi cho các bác thì nhà shop sẽ gõ làm cho các bác một cái cọc inox tặng thêm cho các bác nữa nhé à, đây là cái túi nguyên bản thôi túi này là túi ờ, đế vuông nha các bác nhé túi đế vuông để đây sẽ đứng con gà này đó là màu ờ, màu, màu lá khô thế bên cạnh lá khô lá khô đấy thì sẽ có cái màu rèn di này nhé các bác nhá màu rèn di này màu rèn di à đây là cơ bản hôm nay là có túi gà mồi và hình như là có thêm ờ, dây xích chân nhé đây, là dây xích chân này rồi à, các bác nhé cần thông tin mua đồng liên hệ số điện thoại số đây nhá vâng. đây đây là dây xích chân để dạ, tôi xem có phải là đúng hàng chuẩn đẹp như tôi đặt không nhá rồi đây các bác à, đúng cái dây mẫu xích xuân chuẩn nhá ưng ý mà đợt trước tôi đã làm video giới thiệu cho các bác đấy cái này tôi đặt xưởng làm làm đúng theo cái tiêu chuẩn như vậy nhá một cận là để trong một túi như này đây, các bác thấy này ờ, cái này ấy, thì đã cải tiến hơn so với đợt trước là các bác có phản à, hồi lại ấy, là là người ta test một giây này test một giây này thì nó hơi mong manh nhá hơi mong manh quá thì đợt này là tôi đã đề nghị với xưởng là không có test một giây nữa mà sẽ gập đôi lại cho các bác luôn gập đôi lại chỉ đánh thòng vào đây này đánh thòng vào đây nhá là đánh cái thòng này này đấy, gặp đôi cái dây dù siêu bền này lại cái khoảng cách này nó là khoảng 90 ờ, phân đến 1 mét rồi à, là một mét rồi các bác nhé một mét rồi thì cái dây dù này gặp đôi vào ấy thì có nghĩa là cái dây dù siêu bền này này sẽ là một đoạn dây dù siêu bền 2 mét nhé 2 mét Đấy. thì các bác mà muốn đả đơn hay đả đôi hay là xe ba như nào là tùy các bác nhé Đấy là xưởng ờ, cái bảo xưởng cải tiến như vậy đấy là cắt một cái dây dù 2 mét gặp đôi lại chỉ móc vào đây cho các bác thôi còn cái phần dưới này các bác xem này cái phần liên kết dưới với chân gà ấy, thì vẫn đạt được cái tiêu chuẩn nhé chống xoắn là chống xoắn dạng đúc này à, đan tết đẹp chắc chắn và nguyên cái sợi dây tết này này là nó hình trụ nhá hình trụ tròn chứ không phải hình vẹt đâu không phải là dẹt là dẹt đâu các bác nhé hình trụ hơi vuông góc đây giúp cho nó kéo trơn tru hơn đây, là cái đai này đai thắt chân này khuyên khuyên thắt chân thì các bác nhé nói chung là nó rất là chắc chắn cái này thì, thì nó phải có độ mút nhé các bác nhé chứ lỏng quá thì gà nó dễ gỡ còn các bác muốn nó trơn thì các bác về các bác bỏ dầu ăn vào thì nó sẽ đạt được cái độ trơn hơn thế còn ờ, cái này nếu mà các bác để khô thì nó sẽ rít là cái điều chắc chắn rồi nhé nhưng mà nói chung là dây này là nó đạt được cái độ chất lượng các bác nhé à, dây xích chân gà đây hình thức một sợi là sẽ như này này dây dù siêu bạc 2 mét gặp đôi lại nha các bác đó luồn vào đây xong về các bác à, muốn à, dùng kiểu gì thì các bác dùng theo ý thích của mình nhá theo ý thích của mình đó. đây nha các bác nha đây. dây xích chân hàng rất là chắc chắn đây đây đó. cái này tôi tháo tiếp một dây nữa nhé cái này tôi đặt thợ làm à, xưởng làm rất là đều nhau 10 cái giống nhau cả 10 nhé đây. cái nào cũng vậy các bạn thấy này nhé dù siêu bền rất là chắc chắn Đó. Đó này này dưới này người ta thắt nút sơ sơ lại để cho nó khỏi sâu nhé các bác nhé đây các bác thấy không sợi nào cũng rất là đều nhau đây này đều nhau nhé Đó, sợi nào cũng giống như sợi nào hàng này rất là chất lượng các bác nha chống xoắn dạng đúc này giờ đúc các bác nhé đây là dây hình trụ nhé rồi chuẩn bị cho mùa gà 2018 nhé thế đây là cái mặt hàng dây xích chân và túi gò túi đựng mồi thì đây này à, shop cũng đã chuẩn bị cho các bác à, rất là nhiều giò bẫy nhé, giò bẫy giò đa năng chân đồng cát xe đây dùng siêu bền nhé. thế rồi à, giò à, giò đá giò đá kiểu thái lan giò đá thái lan này À, cáp nụa chân inox nhé rồi. À, mong nhận được sự ủng hộ của các bác nhiều hơn dành cho shop online Tân Ánh Ngọc Ánh nhá à, ngoài ra thì tất cả các mẫu loa loa mồi loa bẫy để cho các bác chơi là đủ hết nhá à, các bác cần thì cứ liên hệ nhá đây các đầu số của shop các mẫu loa à, quần áo ngụy trang này quần áo ngụy trang uh, tua lưới lá cây này nhá các bác nhá thế rồi ờ, mũ mũ tay bèo à, mũ kết nhá mũ kết mũ kết thì có cả cái màu ờ, đèn di này còn mấy cái màu đèn di còn cơ bản là màu lá cây khô nhá các bác nhá màu lá cây khô như này còn màu đèn di thì thế này à, mũ kết này à, khẩu trang này khẩu trang à, túi đeo hông túi đeo hông các bác nhá túi đeo hông mà có thiết kế là đựng được cái chai nước ấy bên này có một cái vành đựng chai nước đấy các bác nhá đây túi đeo hồng to túi đeo hồng nhỏ rồi các bác có nhu cầu chơi ờ, món gì thì vui lòng ủng hộ shop nhá xin cảm ơn hẹn gặp lại các bác trong những video sau nhá à, các bác tạm dừng màn hình lại lấy năm cái số điện thoại của shop để các bác liên lạc để máy shop nhá à, xin ờ, cảm ơn các bác đã theo dõi video nhá con chào các bác